sa thú sa thú đành thai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đặt từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn tăng truyền trao tam quy chào ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con như pháp sinh thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô cẩm vân đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới như pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô sạn đông đã mở sương và cho đạo tràng được thính pháp Nam Mô Bích Tha dạ dạ bây giờ thì con thấy có đại đức tùy đức ơi chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức tùy đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để tuyên phong ôn bài pháp cú kinh số 256 và như pháp kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp mình lên để ôn bài dạ con kính nhân mít đại đức tùy đức ạ à.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 cần phân biệt cả hai chánh và tà là bản dịch của ngài hòa thượng thích minh châu làm quan phải biết công minh chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng thức cân rõ ràng là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức Thì con xin kệ ạ Na te na ho ti thăm ma thô ye na thăng sa ha sa na ye, yo cha a thăng a na thành cha U phô ni chay ya pan di tôn. Na te na ho ti thăm ma thô ye na thăng sa ha sa na ye yo cha thăng anathan cha phô ni chay yap to na te na ho ti tham ma to ye na thăng sa ha sa na ye yo cha thăng anathan cha phô ni chay yap to Để con xin hết kính mời cô pháp nguồn lào cai tiếp theo ạ Dạ con kính tri ân đại đức tuệ đức ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Con à, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ đại đức tuệ đức. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc uh, bài. Dạ cảm ơn cô Như Pháp, cảm ơn Sư cho biết âm thanh tốt ạ. Dạ con xin phép đọc bài câu kênh pháp cú 256 ạ. Nát tế na hồ tí tham mát thô เยนะทังสหาสหาสานาเย โยชะอัตทังอนัตทังชาอุโพนักเจยะปันดิโต na tề na hồ ti thầm mắt thô về na thằng ta ha sa na về yo cha thằng anat thành cha Úc Oppo nách chay giáp bàn đi tổ Ngươi đâu phải pháp trụ Xử sự quá chuyên chế Bậc trí cần phân biệt Cả hai tránh và tà Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Làm quan phải biết công minh Chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân Cho hay là bậc trí nhân Phải trái thận trọng Thước cân rõ ràng Bản dịch của Hòa Thượng dưới đất Dạ con xin phép được kể ạ na te na ho ti tham mắt tho ye áp thăng ta hà ta na ye yo cha áp thăng a nát sanh cha uponek chay ya ban đi tô na te na ho ti tham mắt tho ye nát thăng ta hà ta na ye Yo cha át thăng á nát thanh cha Ú phô nịch chay và bán đi tô Ngươi đâu phải pháp trụ Xử sự quá chuyên chế Bậc trí cần phân biệt Cả hai tránh và tà Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Làm quan phải biết công minh Chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân Cho hay là bậc trí nhân Phải trái thận trọng thước cân rõ ràng bản dịch của hòa thượng giới đức dạ con đã đọc và ôn bài xong con xin kính mời vị kế tiếp ạ dạ cảm ơn dung phạm cảm ơn cô dạng đồng cảm ơn cô như pháp ạ dạ. Dạ Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Song Kha Giá. Con kính lễ thường Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Đại Đức, cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh khó cứu số 256. Nà tê na hô tỳ thăm mát thô Chế na thăm xa hà sa na về Yo cha thăng ở mát thăng cha Ú bố ni chay và bắn đi tô ngà te na ho ti tham mát thô ye na thăm sa hà sa na ye yo cha thăng à na thăng cha upo ni chê bà và băng đi tô người đâu phải pháp trụ xử sự, sự quá chuyên chế bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà đó là khổ thơ của hòa thượng thích minh châu nà tê na hô tỳ thăm mát thô dê na thăm sa hà sa na dê dồ cha a thăng hà na thăng cha u bô ni chê và bắn đi tô làm quan phải biết công minh chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân cho hay là bậc trí nhân phải thận trọng thước cân rõ ràng đó là phổ thơ của hòa thượng với đức cảm ơn chị đặng đông đã bắt bài ạ à.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 chá u bồ ni chi giá pan lý tổ na tê na hồ tí thâm mắt thổ về na thâm sa há sa na về vô chá át thâm án na thanh chá u bồ ni chi giá pan lý tổ na tề na hồ tí thầm mắt thô ye na thầm sa ha sa na ye vô chá áp thầm á na thầm chá u bồ nít chây giá pan ni tô ngươi đâu phải pháp trụ sự sự quá chuyên chế bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà bản dịch của hòa thượng minh châu làm quan phải biết công minh chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân cho hay là bậc trí nhân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 tí thầm mát thù dê náp thằng xá há xà ná dê vô giá áp thằng á náp thành giá ú phô nít chay giá bàn lý tù ná tề ná hồ tí thầm máp thù dê náp thằng xá há xà ná dê vô giá áp thằng á náp thành giá ú phô nít chay giá bàn lý tù ná tề ná hồ tí thầm máp thù về náp thần xá há xà ná về vô giá áp thần á náp thành giá hú phô nít trầy giá bàn đi tô người đâu phải pháp trụ xử sự quá chuyên chế vật trí cần phân biệt cả hai thánh và tà cả hai chánh và tà bản dịch của hòa thượng thích minh châu Ná tề ná hồ tí thầm mát thù về Ná thằng xá há xà ná về Dù giá á thằng á ná thành giá Ú phù nết trầy giá bàn lý tù Làm quan phải biết công minh Chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân Cho hay là bậc trí nhân Phải trái thận trọng thước cần rõ ràng Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức Kính mời Sis Nhung Phạm. Sa thú cô Giảng Đông ạ. Nam mô Bút Thai á, Nam mô Thăng Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ đức. Con kính lễ cô tu nữ như Pháp, cô tu nữ tuệ duyên con kính chào toàn thể đạo tràng Con xin ôn bài câu pháp cú 256 ạ à, Con cảm ơn Sitina đã cho biết tín hiệu dạ, Con cảm ơn cô Như Pháp, cô Cẩm Vân Con cảm ơn cô Dạng Đông đã cho bài ạ Nát tê nát hô tít thăng mát thô ye na thăng Yê nát thăng sát hát xa nát yê Yô chá thăng Thành Ufo Nichey Yapan Lito na te na hồ ti thang tham ma tho ye na tham thang sa hạ sa na ye yo cha thang ana thành cha uffo nick chê ya pan to người đâu phải pháp trụ sử sự quá chuyên chế bậc trí cần phân biệt cả hai tránh và tà bản dịch của hòa thượng tích minh châu làm quan phải biết công minh chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân cho hay là trí nhân phải trái thận trọng thức cân rõ ràng phổ thơ của hòa thượng giới đức dạ con xin kệ câu 256 ạ na te na hô thì thăng ma tho ye na tham sa hà sa na ye yo cha thăng a à na than cha UFO ya Pandito Dạ, con đã đọc xong bài ạ Dạ, con xin mời Sitina ạ dạ, nhất đắc mô tham mai nhất đắc mô tham tha nhất con xin đảnh lễ bao nhiêu tam bảo con đảnh lễ sư tàu của thượng con chào đạo tràng con xin phép được tàu câu có cuốn sổ hai trăm năm mươi sáu mắt tu ye nát thằng sắc hát sa nát ye đồ cho ăn thằng ăn nát thằng cho ú phụ đi chạy giá bánh đi tung tôi đâu phải phá trụ thưởng sự quá im chế bậc trí tâm phân biệt cả hai chánh và tà của hòa thượng thích minh châu na thế na hô ti thấm man thu vì mình không rõ sao nói gì điều cho anh anh khăn ta u buồn in cháy đà văn đi tùng na tế na tế đó thì thắng mang thù để đàn thân xa họ xa đã gì điều cho anh thân anh khăn ta u buồn in cháy đà văn đi con làm quên phải biết con chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân vâng, cho hay là vượt trí nhân phải trái thận trọng thước con rõ ràng của hòa thượng giới đức và con đã đọc xong dạ thưa con đã đọc xong rồi thưa cô À, dạ con xin phép đọc lại. À. Oh, yeah. cha dạ con xin phép được đọc lại ạ. Nát tê nát hô tí thăm mát thô. Dê nát thăng sát hát xa nát dê. Vô chá anh thăng anh nát thành chá. U phô nít chay giá banh đi tô.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 alo l một hai ba bốn âm thanh của tự nhiên đạo tràng có nghe rõ không ạ dạ cảm ơn à, cảm ơn tina cảm ơn hoa hội nhật quỳnh đã cho biết dạ nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá con thành kính đảnh lễ chư tôn đức kính lễ thượng tập minh hạnh đại đức tịnh đài đại đức tuệ đức kính lễ với cô tu nữ cô như pháp và thân chào quý thiện nam tín nữ dạ bây giờ thì duyên xin kệ kinh pháp cú số 256 na te nao tham mắt thô ye nát tham xa xa na ye dù cha át thăng à nát thành cha upo nịch chay và ban đi tô nát te na ho tí nát tê na ho ti thầm mắt thô dê nát nát thằng dê nát thằng sa hát xà na dê vô chạ thằng anát thành chạ ubo nít chay yap ban đi tô na tê na ho ti thầm mắt thô Dê nan tham sa hà sa na di Dù cha thạch thanh cha U vô nịch chay và bán đi tô Người đâu phải Người đâu phải phát trụ Sử sự quá chuyên chế Bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà phổ thơ hòa thượng thích minh châu làm quan phải biết công minh chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng thước cân rõ ràng phổ thơ hòa thượng giới đức dạ à, tự nhiên đã ôn bài xong và dạ, bây giờ à, kính mời nhưng ừ, dạ, mà ai mời mời Nhật Quỳnh đi chứ mời cô Như Pháp chứ nãy giờ hình như là kể xong hết rồi đó dạ bây giờ là mời à, cô Như Pháp ạ à. dạ xa thú xa thú kính cảm ơn cô tu nữ tệ duyên dạ cảm ơn cô rạng đông athena à, cô quan nguyệt nhung hạnh cho như pháp biết được tín hiệu nam mô bích hai dạ con thành kính lãnh lễ chư tôn đức con thành kính đảnh lễ đại đức tịnh đạt vừa quan âm giao đạo tràng như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ như pháp kính chào đạo tràng và cô hành kiểm có ôn bài không cho như pháp một tín hiệu ạ à. cô hành kiểm ơi có ôn bài không có cầm mít được không dạ vậy là chắc cô hành kiểm không có ôn bài được và dạ, con xin được ôn bài câu phúc kinh số 256 na tê na hồ ti tham mát thờ về na thăng sắc hát sa na về giờ các áp thằng na hát thành chắc u u phô đích chay giáp bàn đi cầu như đâu phải pháp trụ sự sự quá chuyên chế bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà nà tệ na hô chỉ thầm ma tơ dễ na thăm sa hà sa na dê giờ cha át thăng na thanh cha na thanh cha u khô nít chay và bản đi tô làm quan phải biết công minh chẳng nên hấp tập đi tình chẳng phân cho hai là bậc trí nhân phải trái thận trọng thước căn rõ ràng dạ đây là bản phổ tơ của ngài hòa thượng giới đức con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp kính cảm ơn đạo tràng dạ con không biết à, đại đức tịnh đạt vào đạo tràng đã có ổn định chưa bà sư dạ nếu sư đã ổn định rồi sư cho con một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư à dạ con kính tri ân sư Chào sa thú, sa thú lành thai, chúng con thành kính cảnh lễ tri ân đức đã từ bi hoan hỷ. Tiên phong ông bài pháp của kinh số 256 pháp kính cảm ơn cô tư ngữ tệ viên và tất cả quý vị trong đầu tràng đã hoan hỷ ông bài. Và bây giờ thì đầu tràng chúng ta được học bài mới cao phục kinh số 257 và dạ, như pháp kính mời quý vị cùng với như pháp tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi thao tràng chúng ta được đại đức tịnh đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay và cảm ơn cô Sành Đông cho bài học Nam mô Bích Tha Giá Nam mô Tham Ma Giá Nam mô Sang Kha Giá Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Tassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha hà sa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha tha sa hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh na nghiệp bơm bề nặng gánh lo toan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 kinh số 257 như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính dân mít đến sư à và dạ, nếu sư không cầm mít được mà sư nghe âm thanh con được sư có thể rời room rồi sư trở lại và sư đang hoan hỷ chờ trong giây lắc dạ con thấy sư đã trở lại râm rồi dạ con cung thỉnh sư cầm mít ạ à. dạ nam mô bút thai dạ dạ à, con à, kính lễ uh, chư tăng thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức cùng ờ, các quý vị đang có mặt ở trong diễn đàn học quốc kinh dạ hôm ờ, do cái đường truyền trục ờ, bị chậm hay sao lúc nãy không cầm mic được thấy là hiện là vẫn còn người để mà đang nói chuyện dạ quý vị có nghe rõ âm thanh chưa dạ cảm ơn cô Như Quỳnh dạ cảm ơn cô Trần Đạo dạ dạ dạ cảm ơn cô Tina cô Dung Phạm dạ cảm ơn quý vị đã cho biết uh, tín hiệu âm thanh tốt ạ à. à, dạ giờ thì uh, các quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ uh, học uh, tiếp tục ngày hôm nay câu kệ ngôn pháp cú số 257 phẩm pháp trụ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุทังภะคะวันตังอภิวาเดมิ สวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ Dạ Nam Mô Bút Thầy Giá một lần nữa, con xin kính lễ Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị đang hiện diện ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay à, chúng ta sẽ tiếp tục với à, Kinh Pháp Cú số 257, Phẩm Pháp Trụ. Thamatha Câu kệ ngôn Pháp Cú số 257 phẩm pháp trụ có nội dung như sau <coughs> Asahasena thamena samena nayati pare Hammasa bhutto metavi hammathoti pavujati Asahasena dhammena samena nayati pare thamasa metavi thamato ti không chuyên chế đúng pháp công bằng dắt dẫn người bậc trí sống đúng pháp thật xứng danh pháp trụ không chuyên chế đúng pháp công bằng dẫn dắt dẫn người bậc trí sống đúng pháp thật xứng danh pháp trụ Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu Bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài In Đá Trên Đá Chính Thân Người phán xử những người khác không bằng cách áp đặt theo đúng pháp một cách công bằng được bảo vệ bởi pháp có sự sáng suốt được gọi là người nắm vững pháp bản ờ, Việt ngữ của ngài hòa thượng Giới Đức chớ nên thủ thuật dối gian phải theo pháp luật đàn hoàng minh phân minh chẳng nên chuyên chế ép hình sống đúng như vậy xứng vinh trí hiền nhà dạ nam mô bổn thầy giác À, hôm nay chúng ta học à, câu kệ ngôn pháp cú số 257 cũng như là câu 256 có cùng một cái duyên sự hai câu kệ ngôn nhóm hai câu kệ ngôn pháp cú này à, bắt đầu cho cái phẩm pháp cú à, athamma atha cái phẩm pháp trụ à, thì à, chúng ta cũng à, theo như à, thường lệ thì chúng ta sẽ tìm hiểu à, sơ lược về ngữ vựng của câu chuyện của pháp cú à, số 257 này asahasena thamena samena na yati pare thamasa guto meta vi thammatho ti pavujati asahasena thamena sena sena thamena asa có nghĩa đó là không có không bằng cách áp đặt xá <coughs> xá là ờ, là là áp đặt hay là đàn áp á nha yeah còn ờ, cộng với lại cái tiếp đơn ngữ ờ, á phía trước thì nó là à, phủ định lại không có bằng cách áp đặt hay là đàn áp thâm mê ná thâm mê ná là là đúng pháp bằng cách đúng pháp thâm mê ná là bằng cách đúng pháp Samena nayati pare. Câu thứ hai, samena nayati pare. Samena là bằng một cách công bằng. Samena sama bằng một cách công bằng. Chúng ta gọi là rồi Nayati Nayati là phân xử Nayati là phân xử Pare Pare là người khác Pare là người khác Aha Asaha Sena Thamena Samena Nayati Pare Pare ừ phân xử người khác theo hay là bằng cách không có đàn áp hay áp đặt bằng hay là theo đúng pháp bằng hay là theo à, một cách công bằng câu kế tiếp thamasa guto metavi thamasa guto metavi thamasa là được chia ờ, dịch là bởi bởi pháp Bhutto Bhutto là là là là được bảo vệ Bhutto là được bảo vệ mê tha quy mê là bậc hiền trí hay là mê tha ở đây ờ, trong cái ngữ cảnh này đó là là có sự sáng suốt có sự sáng suốt vì nó bổ nghĩa cho cái từ tham thâm thô tham thô sự sáng suốt có sự sáng suốt và câu cái kế tiếp câu cuối cùng thăm mắt thô tí pa tí thăm mắt thô tí pa tí thăm mắt thô thăm mắt thô Mát Người nắm vững Pháp Y tí rằng là Tam Mát Thô cộng với Y tí được gọi là được gọi rằng bá bá tí là được gọi được nói được cho rằng được được gọi là tí. không ý tí nó là ý tí nó là chữ là hoặc chữ rằng á, giống như là hai chấm hoặc kép mà chữ ý tí nó là cái dấu hiệu của từ hai chấm và mở mặt kép mà. còn cái chữ gọi là tí, nhà dạ, đúng rồi khi mà mình đọc uh, kinh điển mà mình đọc với ý tí nó giống như là đoạn trích ấy. một cái đoạn trích hay là một cái dẫn chứng nó nằm trong ngoặc kép bố à, tí gọi nhà yeah. yeah. chúng ta vừa à, sơ lược qua ngữ vận ngữ vận của câu 257 trong phẩm pháp trụ tham áp và dạ. dạ, một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 257 có nội dung như sau. A sa ha se na tham me na sa me na na ya ti ba re tham ma sa gu to me ta vi tham ma to ti pa wo cha ti không chuyên chế đúng pháp công bằng dắt dẫn người trí sống đúng pháp thật xứng danh pháp trụ dạ nam mô phật thầy dạ câu kệ ngôn pháp cú số 257 à, có cùng cái duyên sự với à, câu 256 hai câu kệ ngôn này à, là nhóm một nhóm à, câu kệ ngôn Đức Phật ngày à, ngày à, ngày đã nói lên trong một cái dịp đề cập đến một cái ờ, quan trong tòa án là gọi là quan thẩm phán à, cái câu chuyện này thưa quý vị rằng à, nó xảy ra một rất một nó xảy ra cũng rất là tình cờ à, bắt đầu là do các vị tỳ kheo đi khất thực ở trong thành đó ở trong làng ở trong thành đó thì à, trên đường về thì bị trời mưa à, trên đường về bị trời mưa chắc có thể là cũng à, vào cái tháng mưa hay sao đó mà đi khất thực bị trời mưa thì trời mưa thì các vị à, tìm cái chỗ trú nấp mưa trú mưa khi nào mưa nó nhẹ hạt rồi tạnh rồi các vị sẽ đi về chùa thì à, các quý vị đó các vị tỳ kheo đó trú vào một cái nơi mà tình cờ cũng rất là tình cờ cái nơi đó là cái cái cái, cái nơi xử à, phán xét giống như là công đường ngày xưa hoặc là tòa án bây giờ vậy đó cái chỗ mà các quan các à, người có thẩm quyền để mà phân xử những cái gọi là à, tố tụng vướng mắc ở trong cái à, trong cái khu vực đó thì à, cái lần này đó thì quan thẩm phán đang xử cái sự việc đó là à, liên quan đến cái sở hữu tài sản của những cái người người dân liên quan đến những cái sở hữu tài sản thì à, à, chuẩn bị trước khi mà đưa ra cái kết luận cuối cùng à, tòa à, tuyên à, cái kết quả đó để mà à, phần ai đúng phần ai sai thì quan tòa nhận một cái cái hối lộ thay vì cái sự việc đó nó nó sẽ đi đúng hướng nhưng mà do cái hối lộ đút lót rồi cái sự thật nó bị bẻ cong cho nên cuối cùng nó là quan xử tịch biên hết tất cả tài sản không chia lại cho người dân thì cái câu chuyện này nó cũng không có quá rõ ràng về cái câu chuyện xử án đối tượng như thế nào nhưng nhấn mạnh một cái điều đó là khi mà nhận hối lộ đó thì à, mọi người ai cũng đón biết được và các vị tỳ kheo này cũng cũng à, tình cờ trong cái lúc mà trú mưa đi khất thực đó thì cũng biết được cái việc này khi mà biết được cái sự việc đó là một cái sự thật uh, về cái việc mà quan thẩm phán quan tòa án người à, cầm cân nảy mực mà đi nhận hối lộ xử ép không có đúng sự thật cho nên à, các vị tỳ kheo này từ cái gọi là ngạc nhiên cho đến thắc mắc người à, đại diện cho công lý nhưng mà lại làm à, một cái điều đáng trách thì khi mà tạnh mưa rồi đó thì các vị tỳ kheo này trở về gặp đức phật mới trình lên cái cái suy nghĩ của mình à, trước cái sự kiện đó trước cái sự kiện đó thì đức phật này à, ngài cũng uh, tìm cách để mà ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày phân giải cũng như là ngài nói về cái việc đó là liên quan đến cái sự kiện đó ở đây thì chúng ta thấy rằng à, các vị tỳ kheo này không phải là cái việc làm là chuyện ở bên ngoài đem về chùa bản đức phật nó không có nó không liên hệ gì đến cái pháp tu hay là liên hệ về cái việc mà à, hành thiền giáo lý nhưng mà từ cớ sao lại cái gì cũng trình lên đức phật hết như vậy có phiền hay không hay là mình cũng nghĩ rằng các cái vị tỳ kheo này uh, chuyện gì cũng đem ra bàn đem ra nói chuyện gì cũng đem trình đức phật như vậy có gọi là nhiều chuyện không bởi vì đức uh, các vị thấy trong những cái câu kinh pháp cú đó mà thật ra bây giờ chúng ta cũng cũng dễ hiểu thôi uh, có một cái người uh, giỏi như là một cái vị trụ trì hay thường có những cái ờ, lời khuyên cái lời chỉ đạo chỉ dẫn thông thái và trước cái sự kiện gì trong xã hội đó thì vị này cũng có một cái nhận định rõ ràng theo cái quan điểm nghiệp báo nhân quả hay là quan điểm để mà à, dứt trừ những cái hoài nghi thì quý vị là người phật tử quý vị đi chùa quý vị có gặp những cái vị đó mà quý vị à, kể câu chuyện này câu chuyện kia hay là nêu những cái thắc mắc của mình hay không à, cái chuyện nó cũng hoàn toàn rất là dễ hiểu thôi bởi vì khi mà mình nghĩ rằng với cái câu chuyện mình kể đó với cái những cái thắc mắc mình nêu đó thì cái vị trụ trì đó cái vị pháp sư đó sẽ cho mình một cái lời sách tấn sẽ cho mình một cái lời an ủi sẽ cho mình một cái lời giải thích mà từ đó mình sẽ được cái cái lợi ích mình sẽ đã thông được cái thắc mắc của mình à, đó là chuyện rất là dễ hiểu thôi thì các vị tỳ kheo ngày xưa cũng vậy các vị biết rằng đó khi mà về hỏi Đức Phật cái gì chuyện gì cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng sẽ trở thành một cái cái cái cái, cái bài pháp một cái điểm để mà Ờ, Đức Phật ngày sách tấn cho cái đời tu cũng như là chính vì nhờ những cái vị này hỏi nhiều vấn đề khác nhau cho nên bây giờ chúng ta sẽ có nhiều cái khía cạnh để mà học hỏi nhà dạ. yeah. thì à, nhìn qua sơ qua thì cái câu chuyện này nó cũng không có nó không có quá là xa lạ với cái xã hội bây giờ chúng ta đang sống việc mà nhận hối lộ việc mà đúc lót tuy nhiên thì à, với một cái à, cái cái cái gọi là chuẩn mực đó thì chúng ta cũng cũng nên cần phải tìm hiểu tuy rằng chúng ta biết rằng cái cuộc sống này nó có nhiều cái gọi là à, hình thức bên ngoài nhưng mà nội dung bên trong thì không được như vậy tuy nhiên thì khi mà dạy các Ờ, bạn nhỏ hay là các thế hệ sau thì chúng ta cũng cần dạy những cái chuẩn mực ờ, những cái chuẩn mực để trở thành một cái người một cái người tốt những cái chuẩn mực để mà trở thành một cái người liêm chính ờ, chính vì những cái lời dạy đó những cái lời khuyên đó một phần nào sẽ hình thành nên cái ý thức hình thành nên cái cái lối sống các bạn trẻ sau này hay là những các bạn thế hệ sau sẽ trở thành những con người tốt thì Đức Phật này cũng ờ, nhân cái cơ hội mà Đức ờ, mà các vị tỳ kheo kể về cái việc mà các quan ở trong tòa án thẩm phán đó nhận hối lộ thì Đức Phật này ngài nói rằng ờ, cái việc đó nó không có nên à, không có nên không có đúng mà đã là người ở trong giữ cái, cái cương vị là, là là đại diện cho pháp luật đó, thì cần phải có một cái cách xử lý công bằng công minh mà hơn nữa đó là là một người có trí tuệ một người có cái sự nhận định một cái người được mọi người kính trọng thì cần phải có những cái à, hành xử những cái phán đoán nó chuẩn mực ở trong câu kệ ngôn 257 này chúng ta thấy không chuyên chế hay là không có áp, áp đặt không có đàn áp khi mà giải quyết cái vấn đề nào đó khi mà chúng ta ờ, khi mà chúng ta ờ, nói về những cái vấn đề xã hội nói về những cái vấn đề to lớn ở trong một quốc gia thì chúng ta thấy rằng có những cái sự việc à, giải quyết bằng bạo lực à, đàn áp cưỡng chế nhưng mà nói gọn hơn nữa ở xung quanh cuộc sống của mình đó để mà mình thấy rằng chính bản thân mình là người ông người bà là những bậc phụ huynh chúng ta dạy dỗ các con em và ngay những lúc đó chúng ta cũng là đóng những cái vai trò là những cái người thẩm phán những cái người đang xử xét những cái tranh chấp đồ chơi thức ăn hay là thậm chí là quần áo nếu như chúng ta là người đóng cái vai trò là cái người phán xét đó mà chúng ta không có một cái à, công bằng chúng ta thiên vị à, đứa con này là đứa con mình à, mong mỏi đứa con đầu lòng hay là đứa con trai so với đứa con gái hay là đứa con này à, nó tính nó ngoan hiền nó như thế này nó như thế nọ chúng ta ưu ái thiên vị và khi mà xảy ra xảy ra cái sự xích mích từ thì chúng ta binh đứa này chúng ta phạt đứa kia thì uh, quý vị thấy rằng những cái lúc đó chúng ta đóng những cái vai trò là những người thẩm phán là những người phán xét về những cái những cái xích mích rất là nhỏ nhưng mà chính vì những cái nhỏ đó chúng ta không để ý đó, nó sẽ trở thành một cái à, một cái cái cái vết tỳ tỳ vết ở trong cái nỗi lòng của một đứa bé quý vị thử nhớ lại hồi nhỏ à, có những cái lúc mà chúng ta bị sự ép đấy ừ. hai đứa cùng chơi hai đứa cùng phá mà một đứa bị đòn một đứa không bị đòn hai đứa cũng là con ruột ở trong nhà một đứa thì lúc nào cũng đi chơi không đi chợ không ừ, đi đâu cũng được dắt theo đi đâu cũng được ờ, ưu tiên còn một đứa thì ăn xong bắt rửa chén giặt đồ thì cái đó nó là xuất phát từ đâu có phải là cái sự thiên vị của mình hay không có sự mất đánh mất cái công bằng hay không ở đây tình Nhạc muốn muốn muốn muốn làm cho nó rõ làm cho nó thấy rằng cái việc mà mà nói về cái chuẩn mực á mình không có nói chuyện xa vời ở đâu ngoài cái gia đình mình để quý vị thấy rằng có những cái thời điểm chúng ta là người cần phải có sự chuẩn mực cần phải có cái lý trí cần phải có lý trí để mà giáo dục và à, không chuyên chế đúng pháp à, công bằng dắt dẫn người tức là khi mà một cái người mà có những cái chuẩn mực có thiên vị đứa nào giỏi thì khen đứa nào dở hay phá phách nghịch ngộm thì phạt à, bằng cái lý trí của mình chứ không có thiên về cái tình cảm hay là à, khi mà xử phạt hay là à, đưa ra những cái đưa ra những cái to lớn hơn là trong gia đình anh em à, quyến thuộc ừ. mình cần phải đưa cái lời khuyên mà nhiều khi á, là chúng ta có nhiều cái tình cảm nghiêng về cái đối tượng một và thường đó là nhận nhiều cái giúp đỡ từ cái gia đình đối tượng một rồi chúng ta có những cái lời khuyên không có chính đáng để có lợi cho gia đình mà chúng ta gia đình một gia đình một một phía đó để mà gia đình đó được nhiều cái cái lợi lộc hơn đó, thì đó cũng là cái việc mà chúng ta phải cần phải cân nhắc người có trí người có sự sáng suốt người có cái lý trí thì không có bị cái tình cảm nó nó nó thiên vị và cũng không có bị vì cái gọi là à, à, chịu nhiều cái cái cái cái cái cái ân để mà thiên vị ừ. trong trường hợp mà những cái vị thẩm thẩm phán ở tòa án hay là những vị có công chức làm trong nhà nước thì rất là dễ bị rơi vào những cái tình huống này à, rất là dễ bị rơi vào tình huống này thì chúng đó chuyện đó chúng ta không có không có bàn nhiều đến mà chúng ta làm sao chúng ta dẫn cái câu câu kệ ngôn này câu pháp cú này cái ý nghĩa này vào cái đời sống tu tập của mình à, thưa quý vị rằng à, ở trong Phật giáo ở trong chùa chiền các cái đền thờ đó ngày nay thì cái người Phật tử cái người đi lễ Phật người đi hướng về tôn giáo đó, phải nói rằng rất là đông đảo rất là phát triển bằng chứng đó là những cái lễ hội như là những cái lễ hội đầu năm rằm tháng giêng rồi à, rằm tháng tư rằm tháng bảy rằm tháng Mười, tất cả những cái lễ hội lớn ở trong trong năm đó đặc thù về à, về về ý nghĩa của Phật giáo cũng như là những cái ý nghĩa về của dân gian thì những cái sự kiện đó người Phật tử hay là người không phải Phật tử cũng muốn đi đến chùa để thắp thắp hương để dân lễ vật để mà cầu bình an nhìn từ bên ngoài đó chúng ta thấy rằng đất nước Việt Nam hay là những cái nơi mà chúng ta sinh sống đó chúng ta thấy rằng à, nhiều người hướng về cái đời sống đạo đức tâm linh đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng mà quả thật vậy khi mà những cái lễ hội tổ chức đó quý vị biết rằng bây giờ các cái chùa các cái nơi à, du lịch tâm linh thì phải nói tổ chức rất là công phu từ cái khâu là à, trang trí hoa đăng đèn cho đến cái khâu ẩm thực để một phục vụ du khách rất là công phu rất là à, tỉ mỉ và trang nghiêm để phục vụ cho các cái buổi lễ và tín đồ hay là không phải tín đồ của Phật giáo họ đến để mà à, lễ Phật dân các cái hương hoa lễ phẩm để mà cúng dường nhưng bên cạnh đó đó khi mà tìm hiểu sâu để ý kỹ chúng ta thấy rằng trong 10 trong 100 phần trăm à, người đi đến lễ hội đó thì hết là hết là tình đạt không có dám chắc đó là bao nhiêu phần trăm nhưng mà rất là đông phần đông quý vị thấy rằng à, đi chùa vào cái những dịp lễ để mà để mà cầu cầu bình an nhiều khi đó cầu bình an mà họ hiểu sai thay vì à, đến chùa lễ phật à, làm các công đức như là dọn dẹp vệ sinh hay là ngồi nghe kinh niệm phật cúng hoa đăng thì lại họ lại à, sắm sửa những cái lễ phẩm như là những cái à, à gà vịt mâm xôi à, giấy tiền vàng bạc vàng mã thậm chí đó là chuẩn bị những cái tiền lẻ đồng xu để mà ịnh dán trà lên những cái bức tượng ở trong chùa bên chùa nguyên thủy của mình thì à, mình không thấy nhiều cái hình ảnh đó đâu tại vì à, thứ nhất thì chùa nguyên thủy chùa các sư năm các chùa năm tông thì à, cũng không có cũng không có tổ chức nhiều các cái lễ hội mà thuộc về à, liên hệ đến dân gian đó, chỉ là những cái lễ hội Phật giáo phần đông là vậy à, cho nên chúng ta cũng ít có cái cái việc đó là à, chứng kiến những cái cái hình ảnh đó nhưng mà những cái chùa khác những cái nơi khác phải nói rằng à, bà con đến rất là đông à, tính hàng vạn người chứ không phải là tính hàng trăm người thì cái đông đó nó có nó có nó nó có những cái phần thành phần đó là đến để mà à, cúng bái cầu và dùng những cái hình ảnh dùng những cái lễ phẩm dùng những cái cái cái hình thức đó là dùng tiền lẻ năm ngàn, hai ngàn, một ngàn rồi tiền đồng xu để mà trà, để mà ịnh lên những cái bức tượng giống như là một hình thức không biết người đó có hiểu hay không hay là cái người đó có nghĩ như vậy hay không thì nhìn từ bên ngoài khách quan đó mình nhìn giống như là một cái hình thức đang đút lót như vậy đó nó rất là phản cảm nó kỳ lắm mình đi đến mình nhìn mình thấy kỳ lắm nhưng mà cái thói quen của họ là họ vậy họ tin như vậy là họ làm thôi mình cản cũng không được nhưng mà cái đó là một cái điều mà phải nói rằng à, liên quan đến cái việc mà câu chuyện này các vị thẩm phán nhận cái sự đúc lót thì chúng ta lại ờ, liên hệ đến một chút xíu về cái tình hình hiện tại à, cái việc mà cúng dường làm phước đó thật ra đó là một cái điều rất là tốt ở chỗ đó là mình ờ, biết chia sẻ những cái vật dụng mình có những cái tài sản mình có đến những người cần rồi chúng ta bố thí cúng dường như vậy chúng ta hướng đến cái việc mà tạo cái phước cái thiện lành cho cái đời sống hỗ trợ cho cái đời sống hiện tại và cái kiếp tương lai của mình và hơn nữa đó là chúng ta bố thí cúng dường à, để hướng đến cái việc đó là dứt trừ cái cái tham ái cái bám chấp hướng đến cái việc à, dần dần cắt trừ đi những cái phiền não liên quan đến cái việc bám chấp những cái tham ái cũng là cái hình thức cho đi nhưng mà với một cái tâm tư hoàn toàn khác thì cái ý nghĩa nó hoàn toàn khác cái hình thức cho đi mà mong cầu một cái cái cái cái sự giúp đỡ một cái hình thức cho đi mà cầu đó là cái người đó sẽ ủng hộ để cho mình được lợi à, thì cái sự cho đi đó nó mất đi cái hình ảnh ý nghĩa thiêng liêng cái ý nghĩa tốt đẹp của nó rồi mà cho đi để mưu cầu cái lợi ích thì nó thiên về cái việc đó là à, đúc lót hối lộ thật sự ra chuyện đúc lót hối lộ thì à, có những cái trường hợp chúng ta không có không có không có nói rằng là đó là đúc lót hay hở lộ giống như là ở trong cái à, việc mà chúng ta đi làm đó chúng ta có cái từ đó là lương bổng làm đúng ngày đúng giờ đúng công việc thì chúng ta được trả lương còn cái bổng hay là bổng lộc đó đó là những cái thưởng khi mà nhân viên đó nó có những cái uh, kết quả sau một tháng sau một quý sau một năm à, thành tích tốt tốt thì được thưởng và cái thưởng đó mình gọi là bổng hay là bổng lộc đầy đủ thì cái lương bổng đó nó rất là nhạy cảm khi mà cái lương được trả và cái bổng được thưởng đó thì cái bổng cái lương đó là do công sức mình làm ra này đúng rồi nhưng cái bổng bổng lộc đó thì mình được thưởng đó, nhiều khi đó à, nhiều khi nhiều khi cái thưởng đó là cái thưởng ờ, đúng người đúng việc thì nó rất là vui cho cái người thưởng và cái người được thưởng nhưng mà cái việc mà cho cho cho thưởng mà không đúng người không đúng việc đó, thì nó nó rất là nhạy cảm nó gần như là hối lộ đút lót để cho cái người đó giúp mình một cái việc gì trong cái cái cái cái cái, cái chức vụ của họ trong cái thế lực của họ thì cái điều đó chúng ta cũng ở trong cuộc sống này thì à, đối với cái việc à, thưởng hay là à, mong cầu người đó giúp đỡ mình trong cái việc khó khăn thì không thể nào tránh khỏi rồi không thể nào tránh khỏi rồi à, nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao để mà để mà mình biết mình à, sai biết mình sai chứ đừng có bị cuốn theo sai biết mình sai chứ đừng có để đó là cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên cái chuyện đó là chuyện bình thường à. bởi vì cái người sai biết mình sai đó thậm chí là đôi khi chúng ta làm những công việc mà chúng ta cần phải có cái sự bôi trơn à, cho công việc mình nó, nó, nó, nó hoàn thành một cách à, đúng theo cái lộ trình không có bị chậm trễ đó thì cái việc đó là cái việc uh, thật sự ra là mình nghĩ là thưởng đi hoặc là chúng ta biết rằng cái việc này nó cũng không phải là à, phạm một cái luật pháp để cho để để cho là là là là, là phải à, nghiêm trọng mà chỉ là cái việc bôi trơn làm cho cái người đó vui vẻ người đó tiếp tục cái công việc à, được hoàn thành đúng thời hạn đúng địa điểm thì à, à nhưng mà chúng ta cũng phải ghi nhận rằng đây là cái việc mà à, chúng ta làm thêm bôi trơn chứ không phải là cái việc này đúng nên làm ừ. bởi vì khi mà cái tâm của mình đó là chấp nhận đây là cái việc đúng hiển nhiên á, thì nó rất là nguy hiểm bởi vì à, có những cái lúc mà chúng ta rơi vào những cái cái cái khó khăn mà liên quan đến pháp luật đó, là chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái này đó thì hoàn toàn là sai trái à, cái việc mà cái việc mà à, hối lộ hay là đút lót á à, nó xuất phát có nhiều cái nguyên nhân lắm thưa quý vị à, mà nguyên nhân chính trong đó đó là về con người à, về ý thức của con người và về cái gọi là à, đời sống nó có được ổn định hay không thì ờ, liên quan đến ờ, làm thế nào để mà một người có được một cái ý thức một cái trách nhiệm ở trong cái phận sự của mình không cần phải có cái sự bôi trơn không cần phải có sự tán thưởng mà vẫn hoàn thành cái nhiệm vụ của mình đó là một người được huấn luyện được đào tạo bài bản về đạo đức về nhân cách về nhân phẩm cho nên từ đầu tịnh đạt có có lưu ý một cái điều đó là khi mà mình là người bậc phụ huynh đó mình là ông bà cha mẹ đó khi mà mình à, đứng ra xử những giữa những cái đứa con đứa cháu trong nhà đó hay là giữa con mình với đứa con hàng xóm đó thì phải mình phải rất là tỉnh táo bởi vì lỡ như một lần nào đó mà chúng ta bị à, bị đánh mất cái lý trí về tình cảm nó thiên vị đó thì những cái lúc đó nó là sẽ là vô hình chung nó sẽ khắc ghi vào trong đầu những đứa bé cái đứa mà nó nhận được cái cái cái sự thiên vị của mình đó thì nó vui lắm và chính vì nó nó nó hiểu rằng là mình được à, mình được ưu tiên mình được cái gì cũng được cái loại nhất hết đó. cái gì cũng binh vực cho dù mình làm sai thì nó ý lại à, nó ý lại nó bất chấp còn cái đứa mà nó không có bị sai mà nó vẫn bị phạt thì nó bị bức xúc và nó sẽ ghi hận nhiều khi những cái mối thù nó không có đáng kể gì nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái tình cảm sức mẻ à, tình cảm cha con mẹ con tình cảm anh em nó sức mẻ cho nên rất là nguy hiểm về sau cái việc mà để cho được một cái người có được cái lý trí không bị à, những cái tác động từ bên ngoài từ tình cảm từ vật chất à, làm cho mình có một cái lời nói một cái cư xử nó không có chuẩn mực đó thì nó liên quan đến con người ở trong ở trong ờ, ở trong kinh thì có một cái câu chuyện có một cái câu chuyện liên quan về cái việc mà huấn luyện một con người liên liên quan huấn luyện một con người thì à, sẵn đây tịnh đàn cũng xin được à, đề cập đến có một lần nọ đức phật ngày à, gặp một cái người chăn ngựa thì đức phật ngày cái người chăn ngựa đó là à, thầy dạy ngựa dạy ngựa có mấy cách và có tùy theo loại ngựa mà thầy dạy như cách nào thì cái người huấn luyện ngựa đó mới nói rằng là bạch đức thế tôn con có ba cách để dạy ngựa yeah. Dạ. có ba cách để dạy ngựa thứ nhất là dùng cách mềm dẻo à, cái thứ hai đó là dùng cách à, cứng rắn cái thứ ba đó là Ờ, có kết hợp cả hai vừa mềm dẻo vừa cứng rắn à, tức là một con ngựa mang về đó thì ờ, sẽ dùng những cách là, là vuốt ve à, chăm sóc kỹ quan tâm để mà huấn luyện nhưng mà có loại thì nó không chịu cái đó phải dùng những cái roi đòn dùng những lời kỹ kỹ kỷ luật để mà huấn luyện nhưng một cái loại khác thì tính tình nó thay đổi có lúc dày lúc khác thì cái người huấn luyện ngựa cũng rất là khéo léo để mà phải có lúc là mềm dẻo có lúc thì đánh đòn rồi gọt Đức Phật ngài hỏi thêm nếu như mà một con ngựa mà không áp dụng ba cách này mà không có thuần hóa được thì thì ngươi làm gì thì lúc đó cái người huấn luyện ngượm đó là nếu như cố gắng cả ba cách đó thì cũng không đành đó, thì phải giết giết làm thịt giết bỏ thì à, lúc đó người huấn luyện ngựa mới hỏi ngược lại đức Thánh phật là, là đức phật ngài là một đấng à, trượng phu điều ngự trượng phu thì ngài dạy một người như thế nào để mà để mà giáo hóa một người bằng cách nào Đức Phật ngài cũng tùy theo cái cái cái lời giải thích mà Đức Phật ngài nói rằng Đức Phật ngài cũng giáo huấn luyện giáo huấn giáo huấn người đó cũng bằng ba cách mềm dẻo cứng rắn và vừa mềm dẻo vừa cứng rắn tức là có người đó thì à, cái tính nết rất là hiền diệu ờ, chịu ngọt đó thì đức phật này sẽ nói về những cái cái cái pháp thiện những cái lợi ích những cái ờ, quả báo à, những cái điều tốt à, làm thiện được thiện sanh cõi trời là nhân để mà dứt trừ những cái phiền não vân vân và vân vân nhưng mà những người đó thì dùng cách này không có hiệu quả đức phật này sẽ nói về những cái pháp bất thiện nói cho họ sợ họ tránh tức là làm ác thì phải chịu quả khổ đau sanh về địa ngục bằng sanh xuất à, về atula phải chịu khổ còn những người á, thì đức phật ngài dùng cả cả hai cái biện pháp có lúc á, thì ngài ngài nói là ở à, cảnh trời cảnh người cõi vui có lúc á, thì ngài nói về cái việc mà mà cõi khổ chắc là chúng ta chúng ta là đang là cái hạng người ở trong cái à, nhóm thứ ba mà nếu là chúng ta là người hạng nhóm thứ ba thì còn rất là may mắn bởi vì còn được Đức Phật hay là chư tăng hay là những bạn đạo nhắc đến à, nghĩ đến để mà à, nhắc nhở để mà sắp tấn còn như một người mà không dùng không áp dụng được ba cái cách huấn luyện này giáo hóa này thì cái người dạy ngựa hỏi đức phật đức phật ngài làm cách nào thì đức phật nói ngài trả lời rằng à, giống như là cách dạy ngựa không dạy được thì chiếc đi à, lúc đó cái ông huấn luyện ngựa ông hết hồn ông giật mình ông nói rằng à, trong phật giáo đâu có được phép sát sanh đâu có được phép nói đến cái việc mà giết người à, đức phật này nói giết ở đây có nghĩa đó là không có đối ngoài đến bỏ mặt cho dù cái người đó như thế nào thì cũng không có nhắc đến không có nhở cũng không có khuyến khích cũng không có sắc tấn thì cái sự mà bỏ mặt đó giống như là cái hình thức này, ờ, giết bỏ người đó đã chết rồi may mắn ờ, là chúng ta là ở trong nhóm người thứ ba còn được giáo hóa còn được huấn luyện thì thì đó là một sự may mắn như là à, rơi với hạn quốc à, không được đó hoài đến thì phải nói rằng không có con đường nào để mà tiến bộ được bởi vì à, khi mà mình sống trong cuộc sống mà không có cái sự quan tâm nhất là những cái người mà có khả năng để mà sát tấn mình đó khi mà mình làm đúng hay mà mình phạm sai lầm đó thì phải rằng một cái mất mát rất là lớn một mất mát rất là lớn để mình cải thiện bản thân mình để giáo hóa bản thân mình bởi vì khi mà mình bị các cái phiền não bị các cái ngoại cảnh nó chi phối mà nó chiếm ngự đánh mất cái lý trí về cái thiện và bất thiện về cái tốt và cái ác ấy, thì phải nói rằng con người mình nó không còn nó không còn là con người nữa mình không còn bình tĩnh mình không còn một cái chuẩn mực nào hết à. mình trở thành một con người hoang hoang dại mình không có chấp nhận một cái cái chuẩn mực đạo lý hay là xã hội nào hết phải nói rằng những cái lúc đó phải nói tội nghiệp những người đó may mắn là mình vẫn là còn là những cái người còn có thể nhận được những cái những cái lời dạy những cái lời chỉ giáo những cái lời sách tấn những lời chia sẻ từ những từ những chư tăng trong kinh phật hay là từ những người bạn hữu thì mới nói là điều rất là may mắn thì hôm nay thưa quý vị rằng à, à câu kệ ngôn pháp cú số 257 nói về một cái việc đó là hình thành một cái nhân cách đối với một cái người chuẩn mực á, thì không có xử lý công việc hay là đưa ra kết luận à, bởi những cái điều kiện khách quan như là tác động bởi cái tình cảm tác động bởi cái việc đó là chịu ân mà đưa ra cái phán quyết sai lầm dẫn đến những cái những cái mất mát những cái bức xúc um, chúng ta cũng hết thời gian rồi tình đạt xin, xin kể thêm một cái câu chuyện nữa nhưng mà chúng ta cũng hết thời gian rồi thì um, chắc là hẹn lại quý vị uh, lần sau cũng liên quan đến cái uh, vấn đề đút lót uh, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng hết thời gian rồi um, uh, thưa quý vị rằng uh, Hôm nay thì à, chúng ta chỉ học à, câu kệ ngôn pháp cú à, số 257 cũng như là câu 256 cùng chung một cái duyên sự.